Xin chào tất cả chị em. À, theo quan sát của Dũng trong thị trường chứng khoán trong uh, phiên hôm nay, đặc biệt là trong những phiên vừa qua, thì Dũng thấy rằng là thị trường đang có những cái dấu hiệu rủi ro. Nếu anh chị em nào đang đầu tư hoặc là anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu thì cân nhắc chốt lợi nhuận. Còn trong trường hợp nếu anh chị em nào đang có ý định tham gia thị trường lúc này thì về cơ bản chúng ta nên đứng ngoài để bảo toàn vốn để bảo toàn cái gì ạ cái số tiền chúng ta đang có hello xin chào tất cả quý vị các bạn có mặt trong à, cái chương trình ngày hôm nay livestream buổi livestream này xin chào Bùi Yến xin chào Đào Đình Mạnh à, xin chào ký sự Dương Mạnh Hùng xin chào Phạm Sơn xin chào Nga Du Thuyền không biết là bạn Ngà đã bán hết ra chưa đứng ngoài chưa có thì comment ạ à. nếu ngài đứng ngà đứng ngoài thì comment comment là hiện tại nắm giữ cổ phiếu hay là thoát ra rồi ạ à? xin chào vũ vũ tú xin chào nguyễn thị tuyết hữu toàn nguyễn khiêm xin chào ờ, bạn phúc ok xin chúc mừng nhá xin chào Nguyễn Công Tất Nguyễn Mậu Hân bán hết là chúc mừng đấy tại vì hôm qua Dũng có chia sẻ là thị trường hôm nay có lên có bùng nổ theo đà đều có thể thất bại xin chào bạn à, Trần Trọng Nguyễn Nguyễn à bạn Nguyễn Phúc Nguyễn Văn Hào Ờ, chúng ta sẽ đợi 200 anh chị em thì chúng ta bắt đầu đúng không ạ? Hiện tại là là 190 159 rồi. Xin chào Khang Gia, Hùng Nguyễn và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong cái buổi livestream hôm nay. Nếu bạn đang có mặt thì hãy à, theo dõi hết chương trình hôm nay bởi vì Dũng chia sẻ và phân tích cho chúng ta với góc nhìn đầu tư riêng của mình. Nên tại sao khi mà thị trường đi lên như này thì Dũng vẫn kiếm được lợi nhuận, à, vẫn kiếm được lợi nhuận và lợi nhuận thì không quá lớn nhưng nó mang nó cho dũng sự bền vững à, bền vững giả sử hôm nay các thầy thầy các bạn thấy là thực tế là dũng cũng không muốn là các bạn đầu tư phái sinh tại vì việc mà các bạn đầu tư phái sinh thì có thể nó nó rủi ro rất là cao nếu các bạn không đầu không nắm rõ được cái nguyên lý hoạt động của nó nếu không nắm rõ được nguyên lý hoạt động của nó thì chúng ta có thể bị thua lỗ nên ờ, việc mà chúng ta đầu tư mà không theo nguyên tắc thì chúng ta sẽ thấy rủi ro rất là cao à, Dũng sẽ có thể chia sẻ cho các bạn đầu tư phái sinh nhưng nếu mà các bạn thấy rằng là đầu tư phái sinh mà đầu tư theo kiểu như là à, được ăn cả ngã về không thì thực sự là rất rủi ro đây là cái giả sử như đây trong trường hợp như này nếu mà nói về cơ bản thì các bạn sẽ thấy rằng là Đấy. Dũng sẽ nói có thể ngày mai thị trường lên nhá ví dụ là lúc ngày mai thị trường lên phái sinh lên thì như bây giờ Dũng chia sẻ xem là với việc mà đầu tư theo một số hợp đồng nhỏ và đầu tư như này với số vốn như này thì theo các bạn nó ok không chẳng hạn đây là con số đây con số à? Đấy. nếu mà các bạn à, đầu tư 15 hợp đồng đúng không với cái lợi nhuận như này thì ngày mai nó hồi thì các bạn thấy nó cũng không không ảnh hưởng lắm đúng không không ảnh hưởng lắm đến đầu tư của mình thế thì tí nữa chúng ta phân tích cho các bạn cái cách để các bạn nhìn nhận tại vì không phải lúc nào cũng ta đầu tư được vì đầu tư là chúng ta cần phải gì ạ phải hiểu về cái nguyên lý của nó thì các bạn mới thì các bạn chỉ đầu tư khoảng làm 2 đến 3 hợp đồng nhưng khi các bạn đầu tư các bạn nhiều quá các bạn đầu tư số lượng lớn thì Dũng không thực sự có thể đảm bảo cho cái việc an toàn cho chúng ta tại vì cảm xúc chúng ta nó rất quan trọng thế thì bây giờ chúng ta sẽ trước khi mà chúng ta đến vào ngày hôm nay thì dũng muốn chia sẻ các bạn như sau ạ à, đầu tiên thì ờ, tối hôm nay đáng nhẽ là dũng có một cái chương trình à, bí mật đầu à, hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng thì bao nhiêu bạn đã đăng ký cái chương trình tối hôm nay có thể comment số 1 các bạn tức là hành trình hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng tức là cái chương trình này thì uh, Dũng sẽ tiếp tục làm để giúp cho chúng ta có các nhìn khách quan tổng quan cũng là cơ hội cơ hội trên thị trường bạn biết là cơ hội tài học trên thị trường và cái thứ hai là bạn giúp cho bạn hiểu rõ được là thị trường chứng khoán nó gì ạ tuân theo các quy luật thế thì để đảm bảo cho cái việc mà chúng ta học được tất cả năm buổi hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng thì Dũng đang có kế hoạch là rời cái khóa học này rời khóa học này vào đến ngày 26 26 bạn nhé đến ngày 26 và ngày 27 tức là thứ bảy và chủ nhật tuần này và Dũng sẽ gì ạ để hoàn thành cái chương trình 5 ngày chương trình 5 ngày thì các bạn sau khi các bạn nắm rõ được chương trình 5 ngày như vậy thì lúc đó các bạn có thể hiểu rõ được cái cơ cấu cái phương pháp đầu tư nào phù hợp với bạn bạn có thể làm sao để biết cách phân tích kỹ thuật làm sao để hiểu cái kinh tế vĩ mô nó hoạt động như thế nào thị trường và làm thế nào để các bạn có thể phân tích mọi thứ giống như Dũng thời điểm này thì câu chuyện ở đây là các bạn thấy là bao nhiêu các bạn thấy là cái việc mà Dũng phân tích thị trường á trong thời gian vừa qua nếu các bạn thấy là cái việc phân tích mà bao nhiêu bạn cũng đều nhìn thấy sờ thấy được nhưng rõ ràng là tâm lý chúng ta đúng không à, tâm lý á thì uh, nếu các bạn thấy là bạn nào thấy không vui thì chúng ta cũng là đây là cái chương trình là gì ạ à, chúng ta có thể thấy là tâm lý nó cực kỳ quan trọng thế thì để để dũng nhắc lại các bạn như này à, cái chương trình đó nó sẽ ờ, kéo nó sẽ gì ạ à, diễn ra vào ngày 26 ngày 26 ngày 7 thì à, Dũng à, sẽ hẹn lại các bạn ngày 6 hay 7 thì nếu các bạn nào còn tiếp tục đăng ký thì có thể đăng ký vào đường link bên dưới để hệ thống sẽ hỗ trợ các bạn còn trong tuần này thì Dũng sẽ tập trung vào nhiều hơn đặc biệt là buổi tối nhiều hơn cái việc mà phân tích xu hướng về thị trường phân tích xu hướng thị trường để giúp cho chúng ta từ nay đến ngày thứ sáu các nhà từ nay đến ngày thứ sáu nếu thị trường tạo đáy hoặc là thị trường rút bỏ thì bạn phản ứng như thế nào đây là cách mà Dũng mong muốn là trong lúc mà thị trường như này chúng ta cần phải có những cái góc nhìn và có những cái kế hoạch yeah, dạ, có một kế hoạch yeah, dạ, có kế hoạch rõ ràng chi tiết tránh tình trạng là chúng ta mắc một những cái bẫy mà nó không đáng có thì các bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký vào cái phần link này thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại không để mất uh, thời gian của quý vị các bạn thì chúng ta quay trở lại bao nhiêu chị em có comment cho chúng nhá đây là cái comment đây là nói sự thật chúng ta phải comment sự thật comment những cái gì mà mà các bạn nghe thấy các bạn không nghe thấy hoặc là bạn theo dõi mà không hiểu thì bạn comment là không hiểu các bạn thấy là nó không đúng các bạn comment không đúng <coughs> tức là tối hôm qua hôm chiều hôm qua Dũng làm một video đó là gì ạ <coughs> thị trường nếu có bùng nổ theo đà vào phiên hôm nay thì khả năng thất bại là cao nếu bạn nào nghe được cái điều này mà Dũng bảo là khả năng thất bại cao lý do thứ nhất các bạn xem nhá lý do thứ nhất đó là nhiều cổ phiếu blue chip lỏng lẻo tức là nó biến động lớn đấy lý do thứ nhất Lý do thứ hai là những cổ phiếu tăng mạnh mang tính đầu cơ cao như DIGHS, HS, HSG, L14. Tóm lại là một loạt các cổ phiếu mang tính đầu cơ rất là cao. Những cổ phiếu gọi là những cổ phiếu mà nó hiện tại chúng ta là trong cái lúc mà thị trường tạo đỉnh ngắn hạn thì nhóm đấy đang có những động thái không như không thể tạo ra một cái quá trình tự cung cầu thị trường được tiếp theo là gì ạ là những cổ phiếu nó đang gặp vùng kháng cự rất là mạnh nên nếu có lên thì khả năng thất bại cũng rất là cao và ngoài ra thì Dũng có phân tích thêm một số các yếu tố khác như là già một vài cổ phiếu như là Techcombank hiện tại có nhiều các thông tin không được tích cực với nó thì chúng ta cũng diện hạn chế mua những cổ phiếu như vậy bởi vì rõ ràng nếu mua thời điểm này thì nó gặp rủi ro nếu các bạn nghe thấy điều này thì hãy gì ạ phân tích và hãy comment những cái gì ạ nếu bạn thấy đúng thì comment đúng và nếu bạn thấy sai thì comment sai tại vì Dũng khi mà muốn chia sẻ Dũng phải nói nhắc đi nhắc lại thay vì một số các bạn vào nghe nó buổi đực buổi cái hoặc là nghe nó chưa đúng thì dẫn đến là, là mua cổ phiếu bùng nổ theo đà tức là nghe cái ngôn từ bùng nổ theo đà là các bạn cứ mua vào thì cái này là cái Dũng cảnh báo trước để các bạn nắm rõ được chứ không phải là tự nhiên hôm trước thì Dũng bảo thị trường bùng nổ theo đà là tăng khoảng độ bao nhiêu 1,5 đến 2 phần trăm trở lên thì các bạn mua được nhưng trước khi nó lên như vậy thì các bạn sẽ thấy gì cả Dũng đã cảnh báo rằng là nó có lên thì khả năng thất bại cũng là cao nên chính vì vậy chúng ta cần phải gì phải kiểm tra lại cái thông tin này trước tại vì hôm nay một buổi sáng nó lên á, thì bao nhiêu các bạn thấy là các nhóm kín nhóm hở các diễn đàn các chuyên gia đều phân tích là thị trường đang rất là tốt và khuyến nghị mua vào nếu bạn thấy điều này thì comment là tôi thấy còn không thấy thì comment là tôi không thấy hay là ai đó bảo chốt lời thì các bạn comment là chốt lời thế thì bạn phải nhìn rõ được cái điều này chứ còn nếu bạn không nhìn rõ điều này thì các bạn lại tiếp tục lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lại sai lầm nghiêm trọng Dũng tin chắc là là những cái khía cạnh cũng chia sẻ trong cái kênh YouTube của Dũng sẽ không ai rất ít người có thể làm được cái điều này lý do tại sao lý do tại sao bởi vì dũng dành thời gian để viết nhật ký hàng ngày dũng dành thời gian để đọc tất cả những cuốn sách hay nhất tốt nhất thị trường dũng dành thời gian để nghiên cứu toàn bộ vsa thời gian của dũng dành cho để nghiên cứu vsa hành vi thao túng của thị trường hành vi thao túng của đám đông mất rất nhiều thời gian và thời gian để dành để cảm nhận nhà đầu tư nghe ngóng tất cả mọi thứ từ khách hàng từ nhân từ gì ạ từ những học viên của Dũng tất cả những điều này chúng đều thu nạp lại để cho mình một cái hệ thống đầu tư tốt nhất phục vụ anh chị em và các bạn thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại những cái điều mà Dũng hôm qua Dũng chia sẻ đó là gì ạ đầu tiên chúng ta nhìn thấy câu chuyện đây một là gì ạ khi mà thị trường có bùng nổ theo đà à, cái phiên đỡ cung đầu tiên tuyệt vời đúng không ạ đây là phiên rất tuyệt vời nhưng phiên thứ hai chúng ta đấy là cái phiên thứ ba này khối lượng rất lớn khối lượng cực kỳ lớn nếu khối lượng lớn này thì cái việc mà bùng nổ theo đà phiên này cái khả năng thất bại rất là cao bởi vì cái khối lượng lớn như này nó chưa chúng ta thấy cạn kiệt nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà đầu tư cá nhân vẫn đeo bám ở đây rất là cao nhưng tuy nhiên chúng ta đang thấy ở đây nếu cái khối lượng lớn ở đây ok không sao cả nhưng tuy nhiên là cái phiên mà thì trường thị trường sau khi thị trường bùng nổ theo đà tức là sau khi bùng nổ theo đà buổi sáng phiên hôm nay với khối lượng lớn chủ yếu tập trung vào một vài cổ phiếu mang tính đầu cơ đạt đỉnh vài cổ phiếu mang tính đầu cơ đạt đỉnh chẳng hạn đây là đầu cơ những cái cổ phiếu này mang tính đầu cơ đạt đỉnh thế một số bạn bảo là đầu tư giá trị hay đầu tư đầu cơ thì các bạn thấy rằng là đây nó là mang tính đầu cơ các bạn có thể xem tất cả cái báo cáo tài chính của cổ phiếu này đều được gì ạ à? gọt rũa một cách gì à? cẩn thận mà các bạn nếu tìm hiểu sâu về báo cáo tài chính của cổ phiếu này thì các bạn sẽ thấy là nó đầu cơ chứ không phải là đầu tư giá trị vậy khi cổ phiếu đầu cơ đạt đỉnh tức là nó lên đến phía trên này nó bung được khối lượng thì xác suất để tiếp tục giảm xuống là rất là cao xác suất để tiếp tục giảm xuống là rất là cao nên nếu mà các bạn mua những cổ phiếu nó đang đẩy giá lên khi mà cái nhóm này họ cũng nhận định được là lúc này là cơ hội để kéo ra lên bởi vì nó sàn nhiều quá để kéo ra lên để tiếp tục xả cho bà con chúng ta lại tiếp tục một bầy kiều thứ hai tức là bầy kiều này là bầy kiều mà Dũng đã được chia sẻ bao nhiêu bạn thấy là đây là những cái gì ạ cái mà Dũng đã phân tích rất là kỹ đấy ạ đây là những cái mà Dũng đã chia sẻ nó lại phải tiếp tục điều chỉnh và quá trình điều chỉnh như này thì chúng ta thấy là sau khi điều chỉnh này liệu nó có lên được nữa hay không thì chúng ta không biết được nhưng rõ ràng là chúng ta mua ở trên đỉnh ngọn cây như này thì chúng ta lại tiếp tục lại bị thua lỗ lần thứ hai vùng này thì đang bị hoảng loạn không mua được chúng ta thấy là vùng dưới này thì mật lớn nhà đầu tư hoảng loạn không mua được nhưng bắt đầu có ý định mua vào một hai phiên gần đây lại tiếp tục lỗ ngược lại bao nhiêu bạn đã thấy điều này có thể comment là đã tôi thấy ạ tức là cái việc mà lên thì không ra mua thực ra mua ở vùng này cũng rất là khó bởi vì thực tế trong đầu tư thì tất cả những cái cổ phiếu mang tính đầu cơ cao như thế này tôi tôi ăn giảm sàn mà mua như này làm sao mua được đúng không ạ không thể mua được khi đang giảm sàn tự nhiên gì ạ mua những cái vận giảm sàn như này đều bị thua lỗ hết nên cái việc mà mua cái viên này để nó lên thì thực tế những cái à, chuyên gia nói rằng là bắt đáy tốt hay là bắt đáy thế nọ bắt đáy thế kia đều là bố vẩn vớ vẩn hết không biết các bạn nghĩ như nào nhưng dũng thấy là đều là vớ vẩn hết bởi vì bản thân Dũng gì ạ trong quá trình nghiên cứu hàng trăm nhà đầu tư chuyên gia thành công trên thế giới tất cả những người giỏi nhất trên thế giới mà Dũng được biết thì không ai có thể bắt đáy được ở vùng này nếu cổ phiếu đang lao dốc này nhá hiện tại chưa ai làm được điều này thì không biết là các bạn nào đã nghe ai làm được điều này không thì chỉ cho Dũng nhưng tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn thấy cái điều này hôm trước Dũng có chia sẻ chẳng hạn một cái cổ phiếu mà nó không giảm ví dụ như này chúng ta thấy là một cổ phiếu không giảm thì chúng ta có thể là bắt tham gia đôi chút vào chùm này đấy, thị trường nó giảm mà nó không giảm thì chúng ta có thể mua đôi chút vào này nhưng tuy nhiên thì đây là rất là xấu rồi đây là rất xấu rồi vậy nó xấu như này mà chúng ta không bán ra chúng ta cứ muốn đứng tấn ở phía này thì rõ ràng là chúng ta gặp nhiều rủi ro đấy đấy tất cả cái điều này vẽ xong chưa tại vì vì lý do tại sao vẽ được bởi vì cái nền như là nó ngắn các bạn nhá cái nền nó ngắn thì nó lên gặp cái cản lớn như này kẹt lớn như này nó lên nữa không ạ hello chúng ta phân tích cho nó vui đúng không chúng ta sẽ phân tích cho nó vui này theo các bạn nền này là nền ngắn hay nền dài nền ngắn cái, cái tích lũy đấy rất là ngắn và nó hồi thì nó gặp cái vùng này ạ cản rất lớn nó cản lớn thì việc điều chỉnh là phải đương nhiên chứ đấy thì khi mà cái nền ngắn điều chỉnh nó là chuyện bình thường hay là chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu này nó có có nền tích lũy không ạ nó không có nền tích lũy lan sàn nó hồi thì những cái phiên mà nó đang đây này những phiên mà nó gì ạ nó tạo ra khối lượng lớn như này là nó đang phân phối hết rồi nhưng tuy nhiên nó chưa để cho để cho gì ạ để cho bà con vui thì nữa thì nó kéo lên thêm một ngày nữa ở đây chính là lý do tại sao chúng nó mất tiền tại vì khi nó gặp một cái vùng nó lên đây là gặp cái vùng này nếu một vài cổ phiếu gặp hình chữ V thì này nó cũng không an toàn nên ở đây chúng ta thấy là xem lại toàn bộ cổ phiếu mà chúng ta thấy nó đều không an toàn hết không phải là chúng ta hay là cổ phiếu gì ạ HSG thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy đúng không bây giờ chúng ta biết rằng là phía trên này là những cái cản người ta đang bị kẹt rất lớn mà nó giảm đây là giảm hình chữ V chữ V vậy những cái hình chữ V này chúng ta mua hình chữ V này đều được thu lỗ hết này mua ở đây đều thu lỗ hết này mua ở đây đều thua lỗ hết này nên cái việc này khi chúng ta mua cùng lắm là được một vài phiên như này nhưng với nhà đầu tư mua ở đây thì họ đều thua lỗ ở đây họ mua ở đây họ có thể thua lỗ ở đây họ mua ở đây họ thua lỗ ở đây và chúng ta biết rằng là họ có thể thua lỗ rất nhiều nếu họ đang sử dụng cách mua này nên cách mua này không bao giờ đúng với số đông và không thể đúng được không biết các bạn như thế nào nhưng dũng thấy là không thể đúng được trong đầu tư chứng khoán thế thì từ cái điều này để chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu gặp phía trên này với bắt đầu nó bung khối lượng đây là bung khối lượng khối lượng bắt đầu lớn thì chúng ta nên nhỉ bắt đầu nó bung khối lượng này thì chúng ta phải làm gì lên khối lượng lớn như này thì làm gì ạ lên khối lượng lớn như thế này thì làm gì ạ có cần phải phân tích cổ phiếu lúc này không nhà mình ạ lúc này chúng ta cần phải phân tích cổ phiếu nào tốt cổ phiếu nào không tốt không ạ bây giờ các bạn theo Hồ Dũng là các bạn bây giờ các bạn hỏi cổ phiếu thì cần phải phân tích cổ phiếu nào tốt cổ phiếu không tốt không ạ tại vì nó đã tạo ra một cái khối lượng khổng lồ như vậy rồi khi mà tạo ra một khối lượng khổng lồ như vậy rồi thì câu chuyện ở đây chúng ta phải hiểu đơn giản là nếu ngày mai người kia nó tăng thì nó tăng được không đấy nó, nó tăng được không tại vì người ta đã bị kẹt lượng lớn rồi đấy nhiều cổ phiếu đang gì ạ có dấu hiệu phân phối ở đây thì liệu nó tăng tăng được không và nó cản phía trên này nên nó sẽ tạo ra những áp lực bán tháo thế thì ờ, chúng ta thấy là một vài cổ phiếu như là cổ phiếu như là BSR thì không biết nó như nào nhưng với giả sử như là có thể nó test lại hoặc là nó lên nữa thì những cái cổ phiếu như này thì về cơ bản nó có dấu hiệu là khỏe hơn nhưng những đây khỏe hơn nha các bạn nha nó khỏe hơn nhưng tuy nhiên thì không biết nó như nào nhưng tuy nhiên thì chúng ta đang nhìn thấy những cổ phiếu mà nó đang ở phía trên này nó bùng ra khối lượng nó bùng khối lượng lớn phía trên này gặp cản bùng khối lượng thì rõ ràng không có dư địa để tăng nhanh mà không có dư địa để tăng nha không có dư địa tăng và chúng ta có thể nhìn một vài cổ phiếu nhanh như là Vietcombank khối lượng lớn vậy lớn nó lên được không lên cổ phiếu này khối lượng lớn hẳn chúng ta lấy là một vài cổ phiếu này lớn đấy ạ cổ phiếu thứ hai gì ạ đấy cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu thứ hai là Vinamilk đi đấy Vinamilk lên gặp cả như này lên được không cái này không ok đúng không cổ phiếu thứ ba là ờ, cổ phiếu gì ạ à? b cũng tương tự như vậy rất là lọc cản lớn và chúng ta có thể nhìn vào hàng loạt các cổ phiếu như vậy rất dẫn đến là gì ạ à? chúng ta thấy là tỷ lệ thành công trong cái này các cổ phiếu rất thấp chúng ta nhìn thấy nhiều cổ phiếu khác chúng ta có thể như là Masan đi nhìn xem nào Masan Masan khối lượng khổng lồ như này vậy nó có lên được không cái điều này là không thể Đấy. chúng ta nhìn luôn ạ à, masan chúng ta nhìn thấy BVH thì ạ à, vậy BVH làm gì có khối lượng đâu ạ à? bùng nổ theo đà mà không tăng được liệu tăng được không chúng ta thấy một vài cổ phiếu đi ạ Novoland đúng không Novoland vậy chúng ta nhìn thấy là Novoland tăng khối lượng như này vậy quay trở lại nhiều cổ phiếu mà tăng khối lượng nó có chết không như là chúng ta lại quay trở lại một vài bạn đang Mai Trần đúng không đây là Hữu Thiên đây là ngưỡng mộ tức là một trong những người rất là ngưỡng mộ cái DG đó là fan của DG thế thì nếu mà hai cổ phiếu này mai trần thì chúng ta cũng xem DG đi chứ DG nó đã đông nhiệt cho đây là nó bung khối lượng này đấy bung khối lượng xong vẫn sàn bạn chưa nó bung khối lượng xong vẫn sàn giả sử chúng ta nhìn thấy rất nhiều lần nó đi xuống này nó bung khối lượng này đấy vẫn sàn bung khối lượng rất lớn vẫn sàn nha bung khối lượng vẫn sàn nên nếu mà gì ạ nó bung như vậy và chúng ta mua thế thì cái cổ phiếu này đây đây nó đã cản nó gặp cản đây nó lên để nó hấp thụ nhóm này à các bạn thấy không ạ thì cái việc mà cổ phiếu này tiếp không biết như nào nhưng dễ sản lắm bao nhiêu bạn thấy là cái cổ phiếu DG dễ cày vai sàn có này em số 1 ạ à? tức là cái cổ phiếu như vậy khi mà nó lên gặp cái cản lớn thì nó lại tiếp tục quay trở lại về cái đáy cũ đấy nên ở đây nếu gặp những cổ phiếu như vậy tránh xa đừng có nghe với cái tay mơ người kia là chúng ta tính tỏ đấy ạ ok mọi người thì nếu mà nói vì chúng ta thực ra phân tích một cổ phiếu là chúng ta biết tất cả cổ phiếu nó như nào chẳng hạn các bạn nhìn thấy này đây này cổ phiếu này lên mà nó khối lượng nó bung như này gặp cả như này thì tỷ lệ rủi ro rất là cao Đấy, tỷ lệ rủi ro rất là cao nên nếu nó lên thì nó lên được tí còn mất thì mất nhiều hơn hay là FPT thêm một vài cổ phiếu FPT đấy FPT đi ạ thì các bạn thấy là cổ phiếu này đây là sàn này hồi này nhưng cái này chúng ta cũng thấy rằng là nó đang cản rất lớn về trên này có lên cũng không lên lên được thế giới di động thế giới di động tương tự như vậy tức là thế giới di động khối lượng lớn nó cũng chưa thể lên ngay được nếu có lên hay là chúng ta thấy rằng là thêm L14 cho các bạn thấy nó vui như nào L14 sàn cần đúng không như đây này khối lượng lớn này Đấy, khối lượng lớn thì gặp những cái vùng này dũng rủi ro rất là cao tóm lại là gì ạ nhóm khuyến nghị mua cái này à? Đấy. thì nhóm này nếu mà khuyến nghị mua được thì nó sẽ được cái gì ạ chỉ cần nó khuyến nghị ai đó mua được cổ phiếu đó thì nó được tiền chỉ cần mua được cổ phiếu đấy nó được tiền thế thôi thế thì rõ ràng là chúng ta thấy là khuyến nghị rất là nguy hiểm thì họ có mua không họ khuyến nghị thì họ mua không? vấn đề họ khuyến nghị thì họ mua không? thì ở đây chúng ta cũng thấy là TDR lên gặp cản lớn đấy này đây là cản này thì làm sao lên được có bán ngay nhá bán ngay đây cản lớn đấy. đấy thì các bạn cứ hỏi hết cổ phiếu thì Dũng cũng trả lời thật nhanh thôi đây lỏng này lỏng này biến động lớn lỏng này thì nó khó lên thế thì đúng không nhà đầu tư khuyến nghị cổ phiếu người ta sẽ cho tiền thì nhà đầu tư được giấy chuẩn lắm tức là nếu bây giờ mọi người sẽ bảo là nếu trong nhóm anh mà khuyến nghị cho ai mua được cổ phiếu này thì sẽ phát tiền cho còn nhà đầu tư sẽ được giấy nên các bạn thấy là câu chuyện này câu chuyện rất phổ biến thị trường hay vừa rồi DG đấy người ta khuyến nghị cho thì người ta được tiền thì các bạn được giấy thì các bạn phải hiểu rõ rằng là người ta có thể có xe hơi nhà lầu người ta kiếm được nghìn tỷ trong khi đó các bạn thì các bạn mất tiền thế đấy thế thì chúng ta thấy là khuyến nghị rất nhiều thế thì bây giờ cổ phiếu này cũng tương tự như vậy tức là nếu cái cổ phiếu này này khối lượng nó lớn ở đây mà nó tăng lên thì rủi ro tất cả không lên được nếu tăng thì cũng không lên được nên chúng ta cũng thấy nhìn về cơ bản là không lên được thì bây giờ nói đi nói lại để các bạn thấy rằng là chúng thấy là mọi thứ nó không hỗ trợ cho việc chúng ta nắm giữ cổ phiếu này nha Đấy. hay là một số nhóm khuyến nghị thì tại sao người ta khuyến nghị <clears throat> khuyến nghị thứ nhất là người ta phải có lợi ích gì đó Đấy, cái thứ nhất có hai cái mà chúng ta một là họ không biết gì không biết gì khuyến nghị <clears throat> thứ hai là gì ạ họ phải có lợi ích gì thì theo các bạn họ có lợi ích gì thì lợi ích lớn nhất là phí giao dịch các bạn nhá lợi ích lớn nhất là phí giao dịch lợi ích thứ hai là có thể là một nhóm nào đó tạo ra nhóm để giải cứu thì cái nhóm này cũng có thể xảy ra có đấy ạ không phải không có đâu ạ thế thì nếu mà trong trường hợp mình ờ, các bạn này hiểu đơn giản là Dũng đang cho chúng ta thấy cái rủi ro thôi tại vì Dũng không mua nhưng cái vấn đề ở đây à, khi bạn hỏi như vậy thì Dũng biết rằng là trong đầu bạn đang nghĩ gì đúng không trong đầu bạn đang có cái gì không mua được thì bán được cái gì đúng không vậy bạn này đúng không ạ thì hiểu đơn giản là thực tế là Dũng không mua ngoài là ngoài HPG bán rồi nhưng ở đây cô chia sẻ các bạn đó là gì ạ những cái cổ phiếu nó lên đến vùng đấy nó rủi ro thì các bạn cũng nên thì <clears throat> không tham gia nếu bạn đang nắm giữ thì các bạn bán ra chứ không phải là mình mua cổ phiếu mà khuyến nghị các bạn bán ra và chúng ta hiểu đơn giản là những cổ phiếu đó là những cổ phiếu thứ nhất là ban lãnh đạo không chính trực và không chính trực mà chúng ta chơi những người nhóm người không chính trực thì chúng ta sẽ gặp cái hậu quả là đương nhiên rồi đúng không hậu quả đương nhiên chứ không phải nói nữa tiền là tiền của chúng ta tiền của ờ, hồ mối nước mắt chúng ta và chúng ta không giữ thì đừng có trách họ đúng không không thể trách họ được hay là chúng ta thấy là S STB nó không <coughs> không cái cái cái cái khối lượng nó lớn nên nó không thể tăng được vì nó bị áp lực phân phối rất nhiều thế thì nhìn chung chúng ta hiểu đơn giản là nếu khi mà chúng ta nhìn về thị trường như thế này này thì với cái việc thị trường khối lượng lớn như này thì nhiều khả năng nó sẽ rơi xuống đáy tiếp tục rơi xuống đáy cái xác suất bị rơi xuống đáy là rất là cao các bạn nhá xác suất bị gãy như này rất là cao xác suất bị gãy như này rất là cao nên chúng ta mua được một vài phiên sau đó chúng ta gì ạ à? là cứ nắm giữ sau chúng ta nghe phím hàng nghe các chuyên gia vừa rồi phân tích đây là thời điểm an toàn để mua vào thì các bạn lại tiếp tục bị gãy như này nếu giả sử nó gãy mà gãy tiếp tục tiếp khối lượng lớn như này sao điều gì nếu nó xảy ra nó gãy kênh này khối lượng lớn Dũng thì tin chắc là khả năng gãy cái kênh này này cái kênh này khối lượng thấp nó không bằng cái này là cao nhưng tuy nhiên thì không ai đảm bảo cái việc mà nó gãy cái cái cái, cái xu hướng này gãy cái cái kênh đến này gãy bỏ cái kênh này đến này khối lượng thấp có ai đảm bảo được không ạ mà nếu nó gãy cái cây nến này khối lượng thấp thì nó vẫn tiếp tục xuyên thủng đáy xuống 800 xuống 400 xuống 200 chúng ta không thể biết đâu ạ nên cái việc mà ở bảo vùng này là mua đầu tư giá trị thì Dũng thấy là không ổn Dũng có khuyến nghị giả sử chúng ta nếu giả sử các bạn mua cổ phiếu HPG đầu tư giá trị nhưng nếu đầu tư giá trị mà nó đang bị động lớn thì chúng ta bán ra để chúng ta lấy cái gì ạ bảo hiểm cho cái việc mà mua cổ phiếu trung bình giá xuống ở cái mức giá tốt nhất mức giá tốt nhất còn bây giờ chúng ta gì ạ mua vùng này lên vùng này khoảng 16 phần trăm hay là chúng ta nhìn vào cái cổ đây chúng ta nhìn này phiên này kéo lên phiên này khối lượng khổng lồ như này thì rõ ràng là hồi phục rất là thấp nhưng nếu mà gãy thì có thể bị gãy kênh khối lượng lớn hơn thế này sao khối lượng lớn hơn này sao vẫn có thể diễn ra đúng không thế thì câu chuyện đấy là chúng ta phải xem lại sau quá trình test cung đây là tăng 7 phần trăm thì việc mà giảm như này có thể nếu trong trường hợp giảm 7 phần trăm nữa thì việc mà sử dụng margin sử dụng tài sản thì không biết chúng ta mất bao nhiêu thế thì về góc độ đây chúng ta nhìn đấy đây này thời điểm hiện tại thị trường tăng kịch bản tăng tỷ lệ cực kỳ thấp nha bạn nha thị trường tăng tỷ lệ rất là thấp bởi vì phần lớn các cổ phiếu đã bung khối lượng gần ở đỉnh đấy là đầu cơ nhóm đầu cơ cao cái nhóm thứ hai là nhóm những cổ phiếu blue chip nó không dẫn dắt thị trường mà nó đang lỏng lẻo nó đang không dẫn dắt thị trường nó đang lỏng lẻo tức là nó biến động trên một cái biên độ lớn biên độ lớn khi cổ phiếu biến động bề trên một biên độ lớn thì chúng ta gọi là lỏng lẻo và khi lỏng lẻo như này thì nó rất khó để dẫn dắt thị trường nên thị trường rất khó để đi lên tiếp và tiếp theo chúng ta phải hiểu đơn giản là gì ạ những cái thông tin giải cứu thị trường hay là giải cứu bất động sản hay là giải cứu thế nọ giải cứu thế kia đấy là thông tin được ai đó thuê để viết lên bởi vì thứ nhất là chính phủ có giải cứu thì cũng không thể giải cứu bằng tiền được mà chỉ giải cứu bằng một loạt các chính sách để đỡ hay là đáo hay là như nào thôi tuy nhiên thì bản chất thực sự doanh nghiệp dù là đưa ra chính sách giảm gì à, đáo hạn hay là như nào đó thì bản chất doanh nghiệp nó vẫn khó khăn như vậy bản chất doanh nghiệp thì nó vẫn khó khăn như vậy đặc biệt là nhóm doanh nghiệp bất động sản nên chính vì vậy thì gì ạ liệu các ngân hàng nó có cho vay có cho vay để đáo nợ hay không thì cái điều này là cái do ngân hàng có quyết định liệu các nhà đầu tư có chấp nhận là tiếp tục cho các công ty bất động sản vay để tiếp tục bán đổi trái phiếu không cái điều này là cái điều mà khả năng không có là cao và điều thứ ba nữa là gì ạ liệu các công ty bất động sản có tiền để tiếp tục mở rộng sản xuất hay không có tiếp tục mở rộng sản xuất tiếp tục gì ạ mở rộng quy mô hay không thì ở đây chúng ta thấy là những doanh nghiệp nào ban lãnh đạo thiếu chính trực thiếu chiến lược sẽ gặp những rủi ro mà nếu chúng ta lại cứ đầu tư theo kiểu như là mong muốn kiếm tiền thật nhanh thì Dũng tin chắc chúng ta trả giá rất đắt tiếp tục trả giá đắt nên bạn có yêu thích hay là mua cổ phiếu nào cũng không biết nhưng đến thời điểm này Dũng thấy nó lại tiếp tục rủi ro thì bao nhiêu bạn thấy là nó rủi ro nếu bạn quan tâm bạn thấy nó chẳng bạn thấy chứ còn có thể bạn không nghe Dũng bạn thấy thì comment comment là rủi ro nếu các bạn thấy nhá còn các bạn có thể đây là các bạn thấy nhá không phải là bạn nghe giúp bạn thấy theo cái quan điểm cá nhận của bạn thì comment comment rủi ro còn thế bạn nào đã thấy là nó tích cực thì comment tích cực nếu quan điểm Dũng muốn muốn à, chúng ta cùng thảo luận chứ không có yeah. Dạ. đấy thì cổ phiếu đấy MBB đấy phía trên này cả rất lớn nên đầu tư mà thấy rủi ro và không sợ thì không biết tài khoản nó như nào thế thì để nói các bạn biết rằng là Dũng đầu tư là đầu tư thật Dũng mua cổ phiếu là mua thật đấy Dũng bảo mua hợp pháp là Dũng nói là mua hợp pháp đúng không thì các bạn thấy là T4 T3 về đã Dũng chốt lợi nhuận là Dũng chốt thật đấy, Dũng public thế thì câu chuyện ở đây là gì thị trường lúc này không đầu tư không đầu tư cũng không đầu tư nếu trong trường hợp thị trường nó lao dốc hoặc là nó quay trở lại tại về vùng này nó test này mà khối lượng thấp nó bùng nổ theo đà test cái đáy này này thấp bùng nổ theo đà thì lúc ấy chọn cổ phiếu còn nếu mà test này khối lượng cao tiếp thì lúc đấy thôi tội gì phải mua cổ phiếu giá rẻ làm gì vn index tương tự như vậy nếu nó quay trở về về 800 khối lượng thấp thì chúng ta mua quay trở lại còn nếu mà khối lượng cao thì hãy đứng ngoài đơn giản thế thôi không có gì là không thể giả sử hôm trước chúng thấy là một cái phiên khối lượng lớn như này nghĩ là thị trường đó gì ạ khối lượng nó không giảm nhiều hơn nhưng đây là gì ạ rất là lâu rồi đúng không Đấy. thì bắt đầu thị trường đã có một đợt giảm khối lượng lớn nữa dù là khối lượng này là của có Novaland và PDR nhưng rõ ràng nó vẫn cho chúng ta thấy là thị trường vẫn có những rủi ro của nó nên đợi quá trình test cùng chúng ta tính tiếp ok và đấy là toàn bộ cái ờ, chia sẻ ngày hôm nay của dũng à, thì uh, nhắc lại là trong tối nay đáng đáng nhẽ là cái chương trình bị uh, hành trình trở thành thành nhà đầu tư siêu hạng sẽ diễn ra tối nay tuy nhiên thì dũng sẽ rời lịch vào ngày thứ bảy và chủ nhật tức là ngày 26 27 để cho một số bạn đăng ký tiếp vì sau cái chương trình này Dũng có một khoảng thời gian là Dũng nghỉ Dũng đi học nên chính vì vậy thì Dũng sẽ à, để tối ưu hóa cái chương trình tránh trường hợp là chúng ta không đăng ký được thì các bạn hãy đăng ký sớm và hẹn gặp lại các bạn trong cái chương trình hành trình nhà đầu tư siêu hạng vào thứ sáu thứ bảy tức là ngày